và một câu hỏi đặt ra là làm sao để tôi luyện cho mình kỷ luật đây làm sao tôi trở nên thành một người kỷ luật thép đây bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn biết được những bí quyết những cái cách làm sao để tôi luyện mình trở thành một người kỷ luật thì comment xuống bên dưới là muốn đi bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn rằng mình biết được cái phương pháp cái cách thức làm sao để luyện cho mình kỷ luật thép thì comment xuống bên dưới là là muốn rồi ok rất tuyệt vời đức phong muốn di việt muốn rồi rồi thạch hạo trần muốn thắng muốn thiên hồng muốn rất tuyệt vời các anh chị cảm ơn các anh chị rồi long đặng muốn sau đây kiên sẽ chia sẻ cho anh chị một số cách để giúp chúng ta tôi luyện bản thân mình trở thành một người kỷ luật thép cách thứ nhất là phải có mục tiêu rõ ràng đây là thủ tướng của singapore lý quang diệu ông ta có một câu rằng bạn không thể nào đạt được ước mơ hay mục tiêu mà không có tính kỷ luật và ngược lại thì sao các anh chị kỷ luật mà không có mục đích thì giống như là chịu đựng một cái khổ đau nào đó mà vô nghĩa kỷ luật mà không có mục đích giống như chịu đựng đau khổ một cách vô nghĩa do đó đầu tiên khi muốn có kỷ luật các anh chị phải xác định cho mình một mục tiêu rõ ràng tôi mong muốn tương lai tôi như thế nào tầm nhìn của tôi như thế nào tôi sẽ trở thành con người như thế nào và tôi sẽ đạt được những thành công mong muốn ước mơ của tôi là gì thì viết xuống một cách thật rõ ràng đây là bước đầu tiên để chúng ta thiết lập mình trở thành một người kỷ luật thép đầu tiên là mục tiêu phải rõ ràng thứ hai là gì các anh chị chúng ta phải có một cái lý do đủ lớn các anh chị sẽ thấy rằng ở ngoài kia chúng ta đang mọi người đang chơi điện thoại rất nhiều mất tập trung trong công việc và tiêu pha rất nhiều thời gian thậm chí là ban đêm vẫn cứ chơi game chơi điện thoại thì một trong những cái lý do là gì là người này không có lý do đủ lớn để mà hành động mà thôi họ không họ muốn đấy cái gì họ cũng muốn tôi muốn giàu có muốn thành công muốn hạnh phúc nhưng họ lại không có đủ cái lý do đủ lớn bên trong để thôi thúc họ hành động và các anh chị sẽ thấy rằng kỷ luật nó có đến từ ý chí hay không nhiều người hay nói với Kim rằng kỷ luật nó đến từ ý chí nhưng đối với Kim thì sao các anh chị Kim nghĩ rằng kỷ luật nó không đến từ ý chí đâu mà kỷ luật nó đến từ lý do có đúng không anh chị kỷ luật không đến từ ý chí mà đến từ lý do tại sao các anh chị phải dậy sớm vào lúc 5 giờ sáng tại sao chúng ta phải đọc sách tại sao chúng ta phải khổ luyện học tập làm việc một cách chăm chỉ trong khi người khác đang chơi thì mình làm khi người khác à, đi ngủ thì mình phải dậy để mình sao học tập phát triển bản thân đằng sau nó chắc chắn là có một cái nỗi đau nào đó một cái ước mơ cái khát khao nào đó một cái lý do nào đó kéo chúng ta thức dậy để chúng ta hành động thì muốn có kỷ luật thép thì chúng ta phải xác định rằng cái lý do đằng sau của mình là gì chúng ta phải biết được cái the big why có nghĩa là cái lý do lớn của chúng ta là gì đó chúng ta làm sao ạ chúng ta đang hướng đến mục đích gì chúng ta muốn đến sự thành công giàu có hay chúng ta ước mơ một gia đình hạnh phúc thì cái sao ạ cái nỗi đau đằng sau của chúng ta là gì chúng ta đang phải chịu một cái nỗi đau gì và chúng ta muốn thoát ra khỏi nỗi đau đó để đạt được mục tiêu của mình thì các anh chị phải xác định một, một cách rõ ràng rằng cái lý do của tôi là gì cái động cơ đằng sau của tôi để tôi mong muốn mình kỷ luật đó là gì và khi hành động kỷ luật chúng ta phải lưu ý đến cái hậu quả Kiên lấy ví dụ như là 5 giờ sáng trung reo thì lúc này có hai tiếng nói nhỏ một tiếng nói nhỏ nói rằng thôi đi ngủ đi cho nó khỏe cho nó sướng nhưng có một cái tiếng nói khác đó rằng mày phải dạy nếu như mày không dạy mày sẽ không có tiền để trả tiền nhà không có tiền để trả nợ và không thể nào nuôi được cái ý chí ước mơ không thể nào có được cái tương lai tươi đẹp nên phải dạy còn nếu không mày phải phải gánh những cái hậu quả như vậy thì ngay lập tức người này nghĩ đến cái hậu quả đau khổ mà mình phải chịu thế là người ta lật đật người này dạy đọc sách tập thể dục rồi đi làm sớm làm một công việc hai công việc ba công việc làm sao có đủ tiền làm sao à, vượt qua cái nỗi đau của mình vượt qua cái hậu quả mà mình đang gánh phải do đó khi làm bất kỳ việc gì chúng ta phải nghĩ đến cái the big why cái lý do lớn cái nỗi đau cái động cơ hoặc là cái hậu quả nếu như chúng ta không làm là gì nó sẽ cho chúng ta được cái cái nguồn động lực lớn để chúng ta hành động